chuyên sản xuất gỗ nhân hệ à, anh em chúng ta có thể là cùng à, nhau tham quan à, tổng quan qua à, và có thể là lựa chọn cho mình những cái dòng sản phẩm phù hợp à, phía góc bên đây sẽ là trưng bày những cái dòng sản phẩm như là máy thực vật à, anh em có thể là quan sát qua một lượt ạ à, tại công ty Factor thì hiện tại đang có hai dòng hàng đó là dòng hàng men thương hiệu Factor là dòng hàng cao cấp và một dòng hàng men thương hiệu Megatech là dòng hàng trung cấp của công ty Factor Việt Nam Dạ, những con máy ờ, được ờ, sơn hoàn toàn đó sơn tĩnh điện xanh ngọc lục bảo đây là dòng hàng ờ, cao cấp của công ty Factor Việt Nam à, với các dòng sản phẩm như là Factor 500 CNC, Factor 450 được cắt đạn từ dưới lên mâm xay tự động hay các dòng sản phẩm như là máy cắt nhôm hai đầu Factor 99 với lưỡi cắt đẩy từ trong ra cắt những cái bản nhôm thủy lực và các dòng sản phẩm cao cấp khác và tiếp theo đó sẽ là những dòng sản phẩm máy ép góc kỹ thuật số hoặc là máy ép góc CNC hay là máy pha ờ, đồ đố pha dâu nhanh của công ty Factor Việt Nam và đi kèm theo đấy là những cái dòng sản phẩm ờ, phổ thông như là máy xoay khóa này ờ, và các dòng sản phẩm máy cắt nhôm một đầu anh em ạ à. và phía bên kia anh em có thể thấy những dòng sản phẩm được sơn hoàn toàn đó là màu cà phê à, đây là những dòng sản phẩm mang thương hiệu Megatech đây là dòng hàng ờ, phổ thông của công ty Factor Việt Nam là những dòng hàng ờ, giá rẻ anh em có thể là dễ dàng đầu tư với thiết kế công nghệ mới của năm 2020 đều sử dụng những cái đặc tính những cái dây chuyền sản xuất cao cấp để giúp anh em có thể là tạo ra những cái thành phẩm của nhôm vừa đẹp vừa chất lượng ạ à. à, và đây là sơ bộ về tổng kho của công ty Factor Việt Nam à, và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với ờ, những cái dòng sản phẩm máy đột dập đa năng của công ty Factor Việt Nam à, và phía sau em đây hiện tại đang là có rất nhiều các loại máy đột dập cũng như là máy đột khóa à, của công ty Factor Việt Nam và đây là những cái sản phẩm nhập khẩu nguyên ờ, chiếc từ nhà máy Trung Quốc về đây à, để phục vụ cái công việc cho anh em à, và bây giờ chúng ta sẽ đi uh, tìm hiểu uh, từng cái dòng sản phẩm xem là với những cái con máy đột nhập và đột phá này nó sẽ làm được cho những cái hệ nhôm nào và chức năng ra làm sao và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu riêng trong video ngày hôm nay ở đầu tiên thì ờ, chúng ta sẽ cùng ờ, xem về những cái con máy đột phá ở phía bên ờ, tay phải của em anh em có thể thấy là đây cạnh em đây là hai con máy đột phá với thiết kế là với thiết kế về mặt thép rất là chắc chắn anh em ạ và cái con dao thì được tôi luyện rất là sắc và anh em có thể thấy thì máy đột phá này về kế bên ngoài sẽ được uh, sơn hoàn toàn đó là bằng màu vàng chanh và nồi hơi là nồi hơi bằng nhôm ạ à. và những cái dòng sản phẩm này thì hiện tại đang có là tất cả là 11 dao và ờ, sẽ làm được cho hệ nhôm sinh pha 55 à, và nếu như anh em nào làm cho đột khóa 55 chúng ta sẽ sử dụng cái con máy này nó sẽ đột cùng ổ khóa hay là tay nắm ổ khóa để phục vụ cho khối lượng công việc của anh em chúng ta không cần phải làm bằng tay làm bằng tay nó sẽ ờ, rất là tốn thời gian và cái thành phẩm tạo ra thì ờ, nó cũng ờ, cái độ thẩm mỹ của nó cũng sẽ không có bằng con con máy đồ khóa này và nếu như anh em nào có có tài chính hơn tương đối thì chúng ta có thể đầu tư con này về phòng xưởng nhà mình và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ xem qua con máy là bên tay trái của em thì đối với con máy bên đây sẽ là con máy đục loại và anh em cũng biết là trên thị trường ờ, Việt Nam hiện tại thì có rất là nhiều hệ nhôm luôn và mỗi hệ nhôm ấy thì nó sẽ có những cái ờ, mặt cắt khác nhau và đi theo kèm đó chỉ là những cái con máy đột nhập khác nhau ờ, và ví dụ như anh em làm cho nhôm Việt Pháp thì chúng ta sẽ có riêng một con máy đột nhập Việt Pháp hoặc anh em làm cho sinh Sinfa 55 hoặc Sinfa 93 chúng ta cũng sẽ có cho mình những con máy đột nhập khác nhau và hiện tại thì để có một cái con máy đột nhập có thể là làm được cho tất cả các hệ nhôm trên thị trường thì nó rất là khó bởi cái độ ờ, phổ biến của các hệ nhôm ấy, thì từng khu vực từng miền nó sẽ không có giống nhau anh em ạ à. và hiện tại thì ờ, để mà giúp cho anh em có cái sự lựa chọn phù hợp thì tùy theo từng vùng và từng với khối lượng công việc của anh em thì nếu như anh em phù hợp với cái con máy đột nhập nào thì công ty Victor Việt Nam sẽ cung ứng cho anh em những cái dòng sản phẩm đó à, nói như thế nhưng mà công ty Factor Việt Nam vẫn có cho mình những cái dòng sản phẩm như là máy tục dập à, để giúp anh em có thể là làm được cho à, à, tương đối đầy đủ cho các hệ nhôm trên thị trường hiện tại à, như là máy tục dập à, 25 dao này hoặc là máy tục dập 29 dao tất cả những dòng sản phẩm này đều được à, sử dụng bằng hơi hoàn toàn ạ à. anh em thấy thì à, đây là con máy tục dập 25 dao à, con này nó cũng là đục dập đa năng sẽ giúp cho anh em làm được à, cho sinh pha này sinh à, pha 55 Vâng, và chúng ta à, ờ, việt pháp hoặc là bát cạnh à, và con này thì là hàng nhập khẩu anh em có thể thấy là được uh, thiết kế là hơi bằng nhôm này à, được uh, thiết kế đây là ba nhập thanh và góc độc khí và kèm theo đó là có cả khóa hơi nữa và hàng sản phẩm thanh lâm dao này hiện tại đang là sản phẩm nhập khẩu độc quyền tại công ty Factor Việt Nam anh em nhé à, và để mà anh em muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc là công dụng của từng dao ấy thì anh em có thể là vào kênh máy nhôm Factor VN của em like anh em có thể là xem thêm về ờ, chức năng của từng loại dao trên dòng sản phẩm này à, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái con máy đột dập ở ờ, thông dụng khác tại khu vực miền Nam mà chúng ta hay sử dụng ạ đây là con máy đột nhập Vinfa 13 dao đột dập bằng hơi ạ à, và với con máy đột dập bằng hơi này ấy, thì nó sẽ có tổng cộng đó là 13 dao đây là loại máy đột dập cải tiến của những cái dòng sản phẩm 11 dao hay 12 dao trước đó thì đối với dòng sản phẩm này nó sẽ dập cho đầy đủ tất cả các hệ nhôm Sinfa 55 là các hệ nhôm vách cạnh nó dập được cho cả cửa đi và cửa lùa luôn anh em ạ à. thì chúng ta có thể là đầu tư con này để ờ, phục vụ cho cái ờ, công việc của mình nếu như mình làm cho nhôm hệ 55 à, ờ, và nếu như mình đầu tư con này thì sẽ tiết kiệm được chi phí và với đặc tính công việc đó là nhập khẩu hoàn toàn nên em thấy là trên dòng sản phẩm này vẫn được thiết kế là giảm thanh à, và nồi hơi bằng nhôm và thấp lọc khí anh em ạ à à, và bên cạnh em thì anh em có thể nhìn thấy là phía sau em đây là những cái con máy đột nhập thủy lực ạ à. à, đột nhập thủy lực thì thiết kế khá là to à, và thì à, thiết kế toàn bộ cái là con máy thì nó có màu đó là à, công độc lục như là cái màu sản phẩm độc quyền của công ty Master Việt Nam và với dòng sản phẩm này thì công ty Master Việt Nam hiện tại đang có hai loại một loại nhỏ bên kia thì nó sẽ có 10 dao thì nó sẽ dập cho chuyên khoa 55 à, chia cho 55 là dập khóa và cái lõi 29 dao này 28 dao này nó sẽ dập vào cho cả khe và dập khóa cho chúng ta 25 hay nhân lại thì đó với những uh, khách hàng mình sẽ làm cho mình được cái nhu cầu công việc cao ấy, làm cho những cái công trình lớn thì chúng ta sẽ đầu tư cái con dập thủy lực này thì uh, cái sức dập thủy lực thì nó sẽ tương đối là rẻ hơn so với việc là chúng ta dập hơi hay là dập tay ạ à. và chúng ta có thể là xem thêm ở bên ờ, và chúng ta xem thêm ở phía bên trong thì anh em có thể thấy thì ờ, hiện tại tại khu vực miền Nam còn có thêm những cái con máy đột dập 14 dao lắm hơi để anh em có thể là làm cho các hệ nhôm đó là hệ nhôm sinh pha và hệ nhôm topan à, vì topan hiện tại cũng đang rất là phát triển trong một vài năm nữa thì khi anh em đầu tư dòng sản phẩm này chúng ta có thể làm được cả topan à, và bên cạnh đó thì bên công ty các tên Việt Nam còn có những dòng sản phẩm khác như là máy dập lùa sinh pha 93 ring à, và đây là sơ qua về những cái dòng sản phẩm máy đột dập tại công ty Factor Việt Nam À, và chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu qua về à, tổng kho cũng như là các dòng sản phẩm máy đột dập và hiện tại có rất nhiều máy đột dập đúng không anh em ạ à? và nếu như anh em nào à, muốn tìm cho mình con máy đột dập phù hợp với nhu cầu cũng như là cái khối lượng công việc của anh em anh em vui lòng liên lạc trực tiếp với số hotline 0787 291 188 à, đến trực tiếp tổng kho của công ty Factor Việt Nam như em đã chia sẻ ở phía đầu video và khi anh em đến hãy liên lạc cho em để được hỗ trợ thêm và cũng như là được để giá tốt nhất trên các dòng sản phẩm và anh em xem video này có thể là ấn nút like hoặc đăng ký kênh để uh, có thể là ủng hộ em để em tiếp tục ra những cái video mới uh, bổ ích hơn uh, và xin cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với công ty Factor Việt Nam trong suốt thời gian qua xin kính chúc cho quý anh em nhận thật nhiều công trình và làm ăn ngày càng phát triển xin kính chào và hẹn gặp lại